Kính thưa quý Phật tử và các bạn, trong Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, cúng dường bậc đáng cúng, chư Phật hoặc đệ tử, các bậc vượt hí luận, đoạn diệt mọi sầu bi, cúng dường bậc như vậy, tịch tịnh không sợ hãi, các công đức như vậy, không ai ước lường được. Hiểu được công đức phước báu thủ thắng từ việc cúng dường chư Tăng tu hành phạm hạnh. Hôm nay ngày 24 tháng 8 năm nhâm dần, tức ngày 19 tháng 9 năm 2022, cũng là ngày thứ nhất diễn ra Pháp đàn Lương Hoàng Bảo sám Các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng đã đại diện cho đông đảo nhân dân, Phật tử thập phương, thành tâm sắm sửa vật thực, trai nghi, thành kính đặt bát cúng dường chư đại đức tăng chùa Ba Vàng. Những bậc đang thực hành tinh nghiêm pháp hạnh đầu đà như thời Đức Phật còn tại thế từ công đức tu hành của chư tăng cũng như phước báu cúng dường chúng tăng của các Phật tử, nguyện cầu hồi hướng cho các chúng sinh mà quý nhân dân Phật tử đã bạch thỉnh, chúng sinh có hữu duyên với pháp đàn và trong khắp pháp giới sớm được giác ngộ xả bỏ oán kết, sinh về cảnh giới an lành. Kính thưa quý Phật tử, giờ này trí quyền đã nhìn thấy hình bóng tăng đoàn trang nghiêm ôm bình bát đi khất thực trong khuôn viên bổn tự theo lời thỉnh cầu cúng dường của các Phật tử Xin kính mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi chương trình. trắng qua cạo bò dâu xuống tóc khoác cả xa hoại sắc sống che ngự thánh cao thân khẩu ý an tịnh cơm ngàn nhà đơn thân vạn dặm xa khất thực mình bát phước lợi ích khắp nhân thiên xuất gia cầu thánh đạo bình bát phước mọi nhà phá trừ các tà kiến thuyết pháp độ cơm ngàn nhà đơn thân vạn dặm xa mắt xanh nhìn trần thế hỏi đường mây trắng qua cạo bò dâu xuống tóc khoác cà sa hoại sắc sống che ngự thánh cao thân khẩu ý biết hèn sáng khát thức chưa thấm đẫm ngã mạn cùng si mê từ bi hăng bình đẳng chúng sinh khắp muôn loài một bát cơm ngàn nhà đơn thân vạn dặm xa khất thực bình bát lợi ích khắp nhân thiên xuất gia cầu thánh đạo bình bát phước mọi nhà phá trừ các tà kiến thuyết pháp độ rộng xa mắt xanh nhìn trần thế hỏi đường mây trắng qua cạo bò dâu xuống tóc khoác cả xa hoại sắc sống che ngự thánh cao thân khẩu ý an tịnh chúng sinh khắp muôn loài một bát cơm ngàn nhà đơn thân vạn dặm xa khất thực mình bát phước lợi ích khắp nhân thiên xuất gia cầu thánh đạo bình bát phước mọi nhà phá trừ các tà kiến thuyết pháp Kính thưa quý Phật tử và các bạn, chương trình lễ đặt bát cúng dường Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám ngày 24 tháng 8 năm nhâm dần đến đây đã hoàn mãn. Chí quyền mong rằng từ nhân duyên đặt bát cúng dường chưa Tăng ngày hôm nay mọi sở cầu sở nguyện thiện lành của các Phật tử sẽ được thành tựu. Nguyện cầu cho Phật Pháp trường tồn mãi ở thế gian để mọi người đều được an vui hạnh phúc. Xin tùy hỷ và tán thán các Phật tử đã đại diện tham gia buổi đặt bát cúng dường ngày hôm nay cũng như quý vị đã hướng tâm theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc, tinh tấn tu tập và được trở che dưới ánh sáng từ quang của mười phương chư Phật. Kính thưa quý vị, ngay sau đây sẽ diễn ra thời khóa tụng kinh Lương Hoàng Bảo Giám. Chương trình được phát trực tiếp trên các kênh YouTube Chùa Ba Vàng, YouTube Thầy Thích Trúc Thái Minh, website chùa ba vàng.com. Xin mời quý Phật tử cùng hướng tâm theo dõi.